máy thứ nhất là phải có cái buồng cao này không không để thiếu được thứ hai là cái này là hấp là hấp này là hấp có cá đây hấp này là hấp cá này cái này là phong tục uh, dân tộc Thái Trắng đấy nhá Bốn hấp này với lại bốn ống này Ống này là ống uh, ống bằng thịt này Này thì ống bằng thịt Còn cái này là kẹo bánh đi sắp mâm sắp mâm ra để à, mời các cụ à, các ông các bà ở bên họ nhà gái còn cái này là thủ tục à, cho ông bà ngoại này cái này thì sắp mâm ra thì phải có vải đỏ này để che mâm này còn cái này là tất cả là thủ tục lễ uh, mâm lễ để uh, thắp lên bàn thờ này cái này là hai gói uh, dầu này Ờ, bốn gói dầu này mỗi à, bàn à, cũng ấy là hai gói cái này là hai thẻ hương này cái này cũng đồ à, cũng đồ ấy để thắp hương báo cáo gia tiên hết đây này bốn dầu bốn câu ừ, bốn ờ, bốn dầu bốn vỏ bốn gói thuốc lào đấy tất cả thủ tục này là chia ra làm hai hai hai lễ bàn thờ nên vâng. bây giờ lại phải xếp vào đây lót lá tử tế đủ đây lá về đủ cái này là mai là ai là đánh ờ. nhà cô có thể ờ, cho người biết không cái này là những ờ, người đi làm giúp bên họ nhà gái gánh đi cùng đi cùng đoàn ừ. đây cái này thì bây giờ phải xếp hết tất cả những cái này còn có gói cơm này có một đôi gà này lên tổ tiên xong là lúc ấy thì mình mới trình bày uh, báo cáo gia tiên mới trình bày với uh, các cụ các ông các bà ở bên họ nhà gái lúc ấy à, đến giờ đẹp thì mới được xin dâu về nhà vâng đúng thế đấy đấy là của dân tộc người thái <laughs> còn dân tộc à, thái đen thái khác thì không biết đấy cái này là của thái trắng vâng đấy mai là cô là bên nhà trai đúng không vâng mai là đại diện bên à, họ nhà trai đi đón dâu vâng mai đón dâu là đi bộ nữa nhỉ mai à <laughs> Ui chị quả phải bố bố đấy Gánh đấy, cái này gánh lên vai đi đấy Còn cái dầu cái cao này thì phải treo vào à, hai bên Treo vào hai bên đòn càn thế này Bây giờ chưa đủ thủ tục thì chưa xếp được Để tối còn làm gà làm điếc nữa đủ hết mới xếp vào sọt được Xong thì mới cho người gánh đi là dân vâng, vâng, bình đó nó đang làng mà đó cái váy là bình thường nó nhà trai đến đón dâu trong ngày vui hôm nay Chúng ta hãy cùng trở về với những dây bàn yêu thương của gia đình Để ổn định chỗ ngồi, để cùng... Amém. thế mẹ ta mai nữa thở cũng còn ta nữa thế nó nó làm ra ba quán cô mẹ đánh nào làm nữa hai của mình của đại mấy một tí một tàu một cú một cú một tàu một na một na nó về đây nó nó nó nó có trai chưa ăn thì nó lên tầng sáu cửa vá nhưng này vẫn đau cậu vẫn tàu vẫn pa chơi, ăn này chắc là có phẩm chắc là phải nó có dai cái này nó cũng có ăn này nó cũng có ăn ăn nó cũng có ăn

thấy một cái chín tuổi mà con bốn tuổi Đây lòng đi đâu? À, lá trà đảo này con. Làm còn cái bà tất báo đâu cũng tủ cũng ra làm sao mà cái ngân hàng nó lại nó được rõ rồi và bên hấp tá của bên tâm nó con cũng có ba bên con còn bán bên thì hỏi cũng sử xử cũng muốn qua sử văn bá hôm nay cũng phải thay qua xong phải được làm cũng phải má không phải mặc một cái pha mày để quan chức này trong cái tiết là nào là là tay xuống một tay đứng, mới sẵn đến người bị thương gần khu, ông đi chơi phải đi xuống đi làm nhưng bất cứ bất kỳ thì phải không phải không phải không phải làm nó phải không phải những bất cứ gì không có mẹ không ta không mai có mẹ lúc ta phải những bất cứ sẽ nhọt những bất thoát sẽ khoam ở phải những cái tăng cái tăng máy tăng bay tăng ma trở nan kim đấy tao như là cứ để phá để giam nó phải chung ra phải giàu cứ luôn mèo đấy hà để để giam thì cũng là nó cho bỏ ra mình đều đâu phải phong mình nói nó có mà nó chơi chơi thì đầu con ta cho thằng cũng hạt ra cũng làm còn nó biết vừa chưa phá cũng là mình đang làm ra nó nói mình sống một số phản tập trung của chini mình Thank you.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 nhiều nhưng mà lan nó cứ phải bên giàu sớm hơn từ nhau bên đôi đi làm nó lại nó không có đâu không mà nó bị hết thành làm con con đó là cái này cho màu ơ đồ nên cho màu làm đồ nên mưa tắm thì người ta phải em ở xin quá mưa tắm nó cũng đi lắm thấy quên ầu qua Hiện tại thì bên nhà trai đang làm thủ tục để đón dâu về nha các bạn nhé Thủ tục ở bên à, đón dâu của người Thái thì sẽ có bên nhà đại diện nhà trai và đại diện bên nhà gái sau đó thì mọi người sẽ à, rót những cái chén rượu để à, mời nhau ngày lễ thành hôn của hai cháu để có góp mặt của bên ông bà của bác gì anh bác bên nhà trai cũng như bên nhà gái nhé để trò chuyện khoảng chừng à, hơn một tiếng như đó thì sau đó thủ tục xong thì bên nhà trai sẽ đưa cô dâu về

chị em trong gia đình thân tộc cũng như bạn bè thân thiết gần xa của cô dâu hãy cùng nhanh chân giải bước trở về khuôn viên ngôi trường cưới trong ngày vui hôm nay xin kính mời <laughs> xin kính thưa toàn thể quý vị giờ đây giờ đẹp giờ đến cho toàn thể quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng các bạn quý đôi lời chân phát biểu của mình xin kính mời hãy trở lại khuôn viên hôn trường cưới để cùng nổ những tràng phát tay mừng hạnh phúc trước tương lai Bây giờ là bên nhà trai đã lấy đồ xong hết rồi thanh niên là chuẩn bị đợi cô dâu ra nữa thôi là nhà trai sẽ xuất phát Người Thái thì mọi người biết rồi bên nhà gái thì luôn luôn chuẩn bị những cái à, đệm chăn gối những cái thứ mà rất là cần thiết xong nồi này và đặc biệt nữa là có một cái xe máy nữa nghe nói là cổ hồn môn của bên nhà gái đấy tặng cho cô dâu Thank you. thành tháng tốt ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022 được sự đồng thuận nhất trí của ủy ban chính quyền hai nơi nhà trai nhà gái được sự vun đắp rất là nhiệt tình của toàn thể quý quan viên hai họ đã kết tóc phe tư cho cô dâu và chú rể nên nghĩa vợ chồng và lời nói đầu tiên trong ngày ngộ và mặt vui chung đưa lời cho gia đình nhà ông bà cần đưa thay lời cho chú rể nhất nam cô dâu hồng thắm xin được gửi lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị biểu khách quý chúc toàn thể quý vị nhà trai nhà gái là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bức chế lục lan khỏi bờ nan tan cha đắng khay bố hùng hết nùng bố đèn bố già có nhang kiếm ma hà đẩy mở hiệp mở rong mở khoang mở nói mù thảo lầu luông u tôm hạt mát tôm puông thường đèn xanh hùng mưa sơ đầm hóng trong sơ chảo luôn còn ta xung quẩy chơi y xung quẩy quả hai để chơi ngại sai để chơi đi oán lục oán tàu ma ỉn giòn phú giòn giả ma sò khoan bó khoan tròn phú giả cẩu dảo xít phương quài bó quài tròn áo lục à làn nơ nét đẹp của cô gái người mò thật là tuyệt vời và sau đây xin mời toàn thể quý hôn hãy hướng tầm mắt mình lên sân khấu cùng uh, thưởng thức một điệu múa rất là tuyệt vời rất là đặc sắc đem vào đây để cùng gửi tới toàn thể quý vị hồi hôn điệu múa tuyệt vời được mang tên sắc man xin mời điệu múa chị tí xa tí tà tí nai nhưng uh, với cả văn bản nhân giàu ở uh, à, xung quanh cũng là uh, à, xung quanh cũng rất là châm ao và cũng uh, uh, sò chúc ở uh, tí tà tí nai tí pú tí uh, uh, tí ải tí em cân được ở hàn văn mách uh, xuống đi giống giống độc yển những xiển giống thập bên cho rằng là hoàng có những rất là nhiều mạch máu nối liền với trái tim Năm được. Xin được trân trọng kính mời chú rể Nhất Nam trao cho cô dâu Hồng Thắm xin em đầu tiên. 18 vâng, Sau đây xin được trân trọng mời cô dâu Hồng Thắm trao cho chú rể Nhất Nam một chiếc nhẫn để thắt chặt lại tình cảm yêu thương, để thắt chặt lại kỷ tình ngày hôm nay cô dâu Nhất, cô dâu Hồng Thắm và chú rể Nhất Nam chính thức là vợ là chồng đầy quá sao không biết rồi không biết gì là nhiều cả rồi lên sân khấu đi kìa lên sân khấu mình không được tiền này không nói là mình tiền mình nói mất tiền có thế gì không thấy là gì Vâng, thì cái toàn thể các cổ đông nữa là đi chào nhận và anh kết lại chương trình tại lễ thành hôn trong ngày vui, ngày hạnh phúc. Đúng rồi, anh Anh đến mình hôn rằng là anh chỉ là giám đốc để hôn các là mẹ hôn thật đấy thật lên hôn lên để cái hôn đi rồi lại cho ban cả đất trời mà đất trời thật là dài thật là dài để những ảnh ra có thể lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này đến cùng ba tổ chức nào quý vị ơi ba hai một bắt đầu hôm nay thật lớn lên nha quý không toàn thể quý vị ơi nụ hôn chỉ diễn ra trong tích tắc thôi nhưng mà giải nhiếp ảnh ra đã kịp lưu lại những khoảnh khắc thật là tuyệt vời những nét cô dâu và chú rể và à, cô dâu là má đã tuyệt đối lòng lòng chứng tỏ đã cảm nhận được tình cảm của cô dâu và chú rể sau đây một lần nữa xin được thay lời cho ông bà cần đưa đơn lời cho chú rể nhất nam cô dâu hồng thắm xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự diện của toàn thể quý vị khách quý ban tổ chức cùng cô dâu và chú rể xin một lần nữa long trọng cúi chào cảm ơn toàn thể các cụ công các bà xin mời